KL aka Tinh đảo, Chu O One Five Tao bắt đầu chỉ huy cuộc chiến là cu nói mày hiểu Giờ tao bắt đầu chỉ huy nhưng tao sẽ giết nếu mày hỏi Nhạc tao là cái ao nếu như muốn hiểu thì mày nên ngã Chứ cô rap là cái xích đu được kích thích đâu thằng mày nên nghĩ Mày giờ là từ cái tên rồi Dấu không được cho nên lòi là tỏi có là cao Gặp phải tao cũng được cho lên nồi sắp ai khi tóc tay mày nhìn cứ như con đĩ thế Trong mắt tao mày đéo là gì chỉ là con chốt mà để thí Đừng cố gắng mà gào nghe cái voi cứ như bà lão Nhớ khi mà tao dạy bỏ mày cần phải tránh vì đó là bảo Tao hiếu chiến và hiếu thắng không còn tao đâu có thiếu hả sao hiếu chiến mà hiếu thắng chỉ bằng bãi cất mà hiếu thả Thì đắng thầy rắp tao câu like mà nhạc không thấy đăng nhục nguyên một cục Tức thử hỏi mày làm sao thắng đây Bước đi cũng không dám vậy thì để tao tao tập giác mở màn đó cũng là lúc hy vọng nhỏ nhỏ tụi mày tao dập tắt biệt còn có tao mày lấy tư cách gì xuyên tướng khác biệt không giống nhau để có cùng cặt gì tương xứng thiệt bây giờ mà còn đòi hỏi đã ngu thì mày nên hỏi Hết thời đụng tới tao thì số mày xui chứ làm sao hên nổi biệt Không có tao mày lấy tư cách gì xương tướng Khác biệt không giống nhau đã có cùng cặt gì tương xứng Việc mày dơ mà còn đòi hỏi Nếu đã ngu thì mày nên hỏi Hết thời đụng tới tao thì số mày xui chứ làm sao hên nổi Tiện đây là lúc anh muốn nhắn gửi vài đứa Nhạc tụi mày nấu cứ như nước tiểu mà anh vừa đái Mà chỉ được đứng ngoài sân tao đâu có cho mày đó Nó có biết chạy tụi mày không mấy cô tao đang chửi cha mày đó Tao đéo có nhảy như bì rây cũng đéo có giờ như con thỏ đấy Nhảy như là con ếch nhưng mà đấu thì tao có thể đó Một câu tao nhiều nghĩa ẩn dụ còn pha đấu Đấu với tao muốn nổi hơn Tao kiếm cho mấy cái phao đã Người Việt Nam tao đọc sao thì viết vậy Đó tao chết chứ đéo ai quan tâm chính tả tao viết vậy Thế tao công khai ganh tức mày đâm thọc Mày đéo bao giờ bằng tao đâu các thằng nhóc đừng dễ cho thăm đọc Ván bài này tao là ách còn mày chỉ là con đầm bít nên đừng cố gắng mà thách tao nếu như mày không muốn bị bầm đít mấy thằng nhóc đã mời thì ngày hôm nay kinh đảo về hiện tại rap việc lại mở ra lấy tên tao mà để vào